Đà điểu là một loài chim lớn, không biết bay mà chỉ chạy quanh trên đồng cỏ. Do khối lượng cơ thể lớn kèm theo là lượng thịt dồi dào để con người khai thác. Thịt đà điểu là một trong những nguyên liệu cơ bản trong một số món ăn ẩm thực ở Nam Phi. Được chế biến và phục vụ ở nhiều nhà hàng. Ngày nay, nó cũng đã trở nên thông dụng ở nhiều nơi, trong đó có Việt Nam. Mặc dù đà điểu được xếp là gia cầm, nhưng thịt của chúng lại đỏ chứ không có màu trắng như hầu hết các loại chim khác. Với thịt đà điểu, chúng ta có thể làm món bít tết đà điểu, đà điểu xào lăn, đà điểu nướng. Tuy nhiên, đà điểu nhúng giấm và đà điểu thiết bản là những món ăn vừa thơm ngon, vừa dậy vị và cân đối dinh dưỡng. Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Ngon và Lành. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Ngon và Lành thì Hải Huế đã giới thiệu đến quý vị và các bạn rất là nhiều những món lẩu khác nhau. Chúng ta đã biết đến món lẩu bò những giấm, lẩu gà, lẩu nấm. Trong chương trình Ngon và Lành ngày hôm nay thì Hải Huế sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một loại lẩu mới cũng rất đặc biệt, không phải là quý vị khán giả nào cũng đã được thưởng thức đâu ạ. À dạ vâng, đồng hành cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay xin được giới thiệu ờ, một vị khách mời rất là quen thuộc. Xin giới thiệu anh Gia Nam là bếp trưởng của nhà hàng Cơm Liêu Thúy Nga sẽ bật mí cho chúng ta về cái loại lẩu này quý vị nhé. À chào chào anh Gia Nam ạ. Xin chào à, anh có thể uh, bật mí một chút cho quý vị khán giả của chương trình là ngày hôm nay thì anh Gia Nam sẽ giới thiệu về loại lẩu gì được không ạ? Hôm nay ờ, đến với chương trình thì tôi xin giới thiệu quý vị và các bạn món đa điều lẩu đa điều nhúng giấm Hải Huế đã được nghe đến nói đến bò nhúng giấm rồi thì đa điều nhúng giấm thì không biết là nó khác so với lẩu bò nhúng giấm như thế nào ạ? Nó chỉ khác đôi chút thôi và giữa mình nấu ờ, lẩu bò nhúng giấm mấy đa điều nhúng giấm thì nó khác đôi chút một phần là đà, ví dụ như là mình ờ, ăn bò nhúng giấm thì cái nước lẩu nhúng giấm đấy thì nó cũng như là nước đà điểu nhúng giấm nó sẽ có các cái vị chua vị cay vị ngọt vị thơm của cốt dừa của nước dừa đúng không anh đúng ờ, nó chỉ khác nhau đó là cái nguyên liệu thành phần chính đó là thịt đà điểu và thịt bò đúng không ạ đúng rồi Để làm món thịt đà điểu nhúng giấm ngon, đầu tiên chúng ta cần nguyên liệu là một chút dứa, hai quả cà chua, một chút hành tây. Ngoài ra, gia vị gồm có muối, hạt nêm, nước hầm xương, một chút xả, ớt tươi. Muốn làm món ăn này, đầu tiên chúng ta phải thái và băm nhỏ các loại cà chua, hành tây, dứa. Sau đó phi thơm hành tươi, cho hỗn hợp này vào chảo, đảo đều, cho tiết hết vị. Sau đó chúng ta sẽ cho thêm nước hầm xương. Nước hầm xương này phải là loại nước được ninh từ 2 đến 3 tiếng. Tiếp tục đun sôi, cho thêm gia vị gồm có muối, chút nước mắm, một chút hạt nêm, thêm giấm hoặc nước cốt chanh vào, nêm nếm cho vừa vị. Với món thịt đà điểu nhúng giấm, chúng ta sẽ phải thái thịt đà điểu thành miếng mỏng. Chú ý không thái dọc thớ, vì như thế sẽ rất sơ và khó ăn. Anh Nam Mây ở đây Hải Huế thấy một miếng thịt đà điểu rất là tươi như thế này. Anh có thể chia sẻ cho khán giả là để chọn được những miếng thịt đà điểu tươi và ngon như thế này thì chúng ta sẽ phải dựa vào những cái tiêu chí như thế nào không ạ? chung là mình mà chọn được ờ, miếng đà điểu tươi này thì nhất là mình nếu mua đà điểu thì mình ra chợ thì không không không dễ mà mua được bởi vì là thường là đà điểu là họ làm từ đông lạnh thì à. mình lên đến siêu thị đến siêu thị là cái chỗ tin tưởng nhất của chúng ta đi mua này thì nó nó có tem mát rồi chống hàng giả hạn sử dụng các cái khi đà điểu như thế nào là tươi ạ đấy như các bạn thấy đấy như cái miếng thịt đà điểu này là rất tươi đấy, các bạn nhìn này à, rất tươi ngon à. ví dụ như là nó có màu đỏ hãng còn màu đỏ à, nó rất tươi khi dạ đông thì nó vẫn còn à, máu tươi chảy ra này đúng rồi chứ còn mà nếu mà mình mà giã <clears throat> dạ đông ra mà cái miếng đà đuổi à, miếng đà điểu nó bị ngả màu ấy, thì dạ. đấy là đà điểu không ngon à. Thịt đà điểu là một loại thịt giàu dinh dưỡng. Hàm lượng nước, protein, axit amin tương đương thịt bò, thịt gà. Trong 100 g đà điểu có 26,9 g protein, 3 g mỡ và 142 kcal. Hàm lượng protein của thịt đà điểu tương đương thịt bò và thịt gà, nhưng có lượng mỡ thấp hơn 66% so với thịt bò, 50% so với thịt gà. Đặc biệt, thịt đà điểu có hàm lượng cholesterol thấp hơn thịt bò thịt gà, thịt lợn, thịt cừu. Thịt đà điểu có nhiều sắt, có hàm lượng 3,2 mg trên 100 g thịt. Hàm lượng sắt trong thịt đà điểu cũng giàu hơn so với các loại thịt như là thịt gà, thịt bò. Do ít mỡ, không có mỡ sắt và thấp cholesterol, thịt đà điểu không gây nguy cơ thừa cân, béo phì và bệnh tim mạch như các loại thịt khác. Ngoài ra, mỡ của đà điểu có chứa axit béo không bão hòa, rất tốt cho sức khỏe. Trong mỡ có chứa phospholipid nên còn có tác dụng chống được các bệnh về dị ứng da, viêm loét ngoài da. Trong mỡ có chứa phosphor. Đà điểu nhũng giấm không chỉ là món ăn ngon mà còn rất dễ ăn, giàu dinh dưỡng, cân đối được các loại vitamin, Vâng, thưa quý vị và các bạn, Huế thì đã thưởng thức rất là nhiều những món lẩu khác nhau Nhưng ngày hôm nay món lẩu đà điểu nhúng giấm như thế này thì có cái hương vị rất là đặc biệt Ở đây đặc biệt ngon là ở cái nước dùng của nó anh Nam ạ Đúng Em rồi. thấy là có cái vị chua, cay, mặn, ngọt, có cái vị thơm của nước dừa tươi và nước cốt dừa hòa quyện với nhau Ngoài ra khi mà ăn thì chúng ta được nhúng kèm với các loại rau thơm rất là ngon, rất là dễ ăn Và đặc biệt là cái thịt đà điểu, nó không giống như là thịt gà, thịt bò hay là thịt lợn Nó có cái độ mềm, độ thơm à, và rất là dễ ăn nữa Hải Huế lần đầu tiên được ăn thịt đà điểu nhưng mà ngày hôm nay với món ăn này thì Hải Huế đã bị hấp dẫn ngay từ đầu. Thịt đà điểu mềm, thơm nên ngoài nhúng giấm, chúng ta có thể làm rất nhiều món ăn ngon. Thịt đà điểu thiết bản là một món ăn như thế. Đầu tiên, chúng ta cần chọn miếng thịt đà điểu tươi, ngon sau đó sẽ cắt thành những lát to khoảng 1 phân, giống như làm bò bít tết. Dạ vâng thưa quý vị và các bạn, ngoài món à, đà điểu nhúng giấm ra thì ngày hôm nay Hải Huế và anh Ta Nam sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một món ăn nữa cũng rất là ngon từ thịt đà điểu. Đó chính là món đà điểu thiết bản đúng không anh? Đúng rồi. À, nghe món ăn này, nghe tên món ăn này thì những người không phải là trong giới đầu bếp thì chắc hẳn là quý vị và các bạn cũng sẽ thấy khá là lạ. Lạ từ cái tên gọi và gần như là lạ, có thể là lạ với cả cái cách làm cũng như là các cái nguyên liệu của món này đúng không ạ? Anh Nam có thể chia sẻ cho quý vị khán giả của chương trình cách để làm món thịt đà điểu thiết bản được không anh? Cách ờ, làm món ờ, thịt đà điểu Thất Bản này thì chúng ta thái đà điểu tầm khoảng 8 ờ, 8 đến 1 một ừ, phân dạ. và chúng ta đúng rồi thắt những bản to và dày dày một chút thì chúng ta sẽ dạ. lấy cái búa thì chúng ta dần ra à. dần ra thì chúng ta dần đều hai mặt thì dạ. chúng ta ướp gia vị gồm có tỏi à. này đường này dầu hào này à. Đấy, với một chút hành nữa thì chúng ta sẽ vắt cho cái nước cái hành vào chúng ta trộn đều lên một chút dầu ăn vào nữa nó trộn đều lên mà chúng ta dán lên dán cho nó <clears throat> vàng hai mặt thì chúng ta cho ra đĩa cho ra đĩa thì chúng ta sẽ đánh nước sốt nước sốt của nó thì có kèm đó là cốt dừa và kem tươi Với món ăn này, nguyên liệu đi kèm có một chút tỏi băm, một chút hành củ, hạt nêm, dầu ăn, dầu hào, một chút muối tinh. Sau khi thái thịt đà điểu thành những miếng to dài vừa ăn, chúng ta sẽ tiếp tục đến bước thứ hai là tẩm ướp gia vị. Chúng ta sẽ ướp thịt đà điểu với một chút muối, một chút dầu hào, hạt nêm, thêm tỏi và hành băm, thêm dầu ăn bắp đều để cho ngấm gia vị. Sau khi thịt đã ngấm gia vị khoảng 15 phút, Chúng ta cho dầu ăn vào chảo, đun sôi và cho thịt đà điểu vào, rán chín tới hai mặt Với món ăn này, bước làm nước sốt cũng rất quan trọng. Chúng ta cho bơ vào chảo, thêm chút kem tươi, thêm nước tương cà chua tạo màu, sau đó đun cho sệt. Thịt bò chín vớt ra, cho vào chảo gang nóng, thêm bơ, hành tây và cho thịt đà điểu vào. Dưới nước sốt lên trên và thưởng thức khi nóng. Món ăn này ăn kèm với bánh mì sẽ rất ngon. Ờ, Lộc đà điểu nhúng giấm thì Hải Huế thấy có cái vị à, chua cay mặn ngọt của nước dùng, có cái vị mềm, vị thơm của thịt đà điểu. Vậy với món ăn này thì chúng ta sẽ thấy được cái hương vị nào là cái hương vị đặc trưng nhất ạ? Món này thì ờ, món đà điểu này cái yêu cầu của món đà điểu tiết bàn này thì là điểu mềm. mềm. Mà khi uh, <clears throat> ăn thì nó có dậy mùi thơm của kem tươi Đấy, mà nó hơi một chút vị chua nhẹ của chắc. À. À, có vị thơm vị, vị ngậy thơm vị ngậy của kem tươi vị thơm của nước cốt dừa dạ. vị ngậy của kem tươi và vị hơi chua chua một gọi là chỉ một chút xíu à. thôi của ketchup dạ. món ăn này thì à, phù hợp trong những cái hoàn cảnh như thế nào ạ món ăn này thì chúng ta có thể ăn kèm thêm một chút bánh mì dạ. à, bởi vì là cái món ăn này thì là mình phải có một cái thiết bản bản thiết bản là gọi là gọi là một cái bản gang đấy. Dạ. đấy và mình sẽ đốt nóng lên đốt nóng lên xong thì chúng ta sẽ cho một chút bơ vào này ừ. cho nó chảy bơ ra đều cái bản gang đấy xong rồi chúng ta giải cho một chút hành tây hành tây mình thái rất dạ, mỏng đấy. Không, nó cũng không không không, không giống như thịt bò đâu rồi mình à, cho nó ngoáy đều cái hành tây lên dạ. xong bắt đầu chúng ta giải đà điểu lên và chúng ta dội sốt lên trên dạ. Thịt đà điểu được xem là thực phẩm của thế kỷ 21 bởi hàm lượng dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, không những bổ và lành mà còn mềm và thơm ngon. Mặt khác, ăn thịt đà điểu không làm thay đổi thói quen ăn thịt đỏ của nhiều người vì thịt đà điểu có thể chế biến theo cách rán, nướng, xào giống như thịt đỏ và hấp dẫn không kém thịt đỏ. Thịt đà điểu ngày nay đã được nuôi nhiều. Tại Việt Nam, thịt đà điểu cũng đang bắt đầu được bán đại trà đặc biệt là trong các siêu thị. Đổi vị với các món ngon từ đà điểu sẽ là một cách rất hay để chị em nội trợ mang lại một không khí mới ấm áp cho gia đình.